À, chào quý anh chị à, Tôi đang đứng ở đầu đường cao tốc Mai Chí Thọ Đầu đường à, nút giao thông Mai Chí Thọ và đường cao tốc Long Thành à, Thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan à, dự án tại à, Phú Mỹ Chúng ta đang đến nút giao thông à, cao tốc Long Thành thành phố Hồ Chí Minh và quốc lộ 51. Tới đây chúng ta sẽ rẽ phải để à, đi lên quốc lộ 51 và vào dự án. Khi qua khỏi cổng chào khu công nghiệp à, Phú Mỹ 3, chúng ta đi thẳng thêm 1 km và tìm hướng quay đầu ngược lại thì chúng ta sẽ thấy một cái đường vào đó là đường à, bên tay phải à, đường Hồ Đắc Di đây, chúng ta vào đây đường đây là đường Hồ Đắc Di rồi chúng ta đi thẳng vào một km nữa vào một km nữa thì chúng ta sẽ thấy cái ờ, dự án của mình nằm bên phía tay phải luôn đường này hiện tại là tầm 20 m nhưng mà trên, trên quy hoạch á, là phía bên phía bên trái á, là mở rộng thêm Đấy. chúng ta có thể nhìn trên bản đồ quy hoạch nhà hai bên này rất là đông rất là ừ, khăn khít rồi phía trước chúng ta là có một cái ờ, đường đang làm một tuyến đường đó là đường S là tuyến đường song song ờ, với là đường quốc lộ 51 nối từ ờ, trên thị xã Phú Mỹ phía trên thì chạy thẳng xuống gần tới là Bà Rịa Vũng Tàu đây là tuyến đường nhằm để tránh ùn tắc giao thông tránh ùn tắc giao thông giữa các cái lúc mà mà khi mà các làn xe đi vào cảng đây là vị trí đất của chúng ta này sát bên là gara ô tô giới thiệu với quý anh chị đây là đường trước dự án này đối diện có dãy phòng trọ này đấy dân cư xây dựng đâu đâu đó lâu rồi này còn đây là dự án của mình chưa có làm rồi đây này phía trước mình chỉ có là 6 8 lô mà tiền thôi 8 lô mà tiền thôi còn bên trong này là đấy. đây là sẽ có một đường thẳng một đường chạy thẳng vào và tách ra nền hai bên đấy dự án uh, Rich Riverside thì có nhiều rất là cái điểm nhấn đó là nhất là ngay sát ờ, với lại là cái quốc lộ 51 ờ, và sát cảng cách khoảng 1 km thôi nên nó là rất là thuận tiện sát cái khu công nghiệp Phú Mỹ 3 à, là khu công nghiệp này là của Nhật và Hàn Quốc ờ, rất là nhiều công nhân nên nhiều hơn cả Phú 11 và Phú 12 và cái cái dự án này nằm trong khu dân cư hiện hữu xung quanh đã rất là nhiều hộ dân đã ở vị trí nằm trên cái trục đường chính nằm trên trục đường xương cá của đường chính quốc lộ 51 và là nằm trên được được trục đường chính đi thẳng vào cái cảng dự án thuộc vào vùng trung tâm sắp hình thành ờ, của thị xã Phú Mỹ và sắp được lên thành phố ở đây là phường Tân Phước giá chỉ bằng 1 phần 3 ờ, so với bên phường ờ, Phú Mỹ dự án nằm cách đường S tầm 200m nên là rất thuận tiện Ờ, giao thương đi lên đi xuống ờ, Vũng Tàu hay là Đồng Nai hiện tại khu này đang rất khan hiếm về nhu cầu nhà trọ nên là có nhà trọ là cho thuê được ngay giá tầm 2 triệu một phòng em xin nói sơ về các cái mốc tăng giá về hạ tầng à, đầu tiên là cái cầu Phước An à, cuối năm 2021 này sẽ triển khai và thông qua tuyến đường là 319 qua khu công nghiệp Long Thành Đấy. Và cái thứ hai đó là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cuối năm 2022 sẽ khởi công. Và Phú Mỹ sẽ lên thành phố dự kiến là năm 2024 thì có thể là sớm hơn là năm 2023. À, ờ, ví dụ như là năm 2016 thì nhà nước đã rót 25.000 tỷ để à, Tân Thành lên thành phố và dự kiến là năm 2020 sẽ lên thị xã nhưng mà năm 2018 đã lên rồi tức là sớm hơn 2 năm Phú Mỹ cũng có thể là một trường hợp tương tự cái khu công nghiệp Phú Mỹ 3 ấy, đã hình thành à, và đang phát triển mở rộng ra Đấy. các cái tuyến đường cao tốc từ à, Bến Lức Long Thành thì đã hoàn thành rồi sân bay à, Long Thành sẽ hoàn thành giai đoạn 1 thì làm cho giá đất ở tại Ờ, dự án này và vùng lân cận sẽ tăng khu hóa lọc dầu Long Sơn ờ, hoàn thành thì cũng giúp cho bất động sản ở đây sẽ tăng vọt giá lên và một cái điểm nhấn nữa đó là Phú Mỹ nằm giữa ba cái sân bay đó là sân bay Long Thành sân bay Lộc An và sân bay Gò Găng vì vậy rất đáng đầu tư vào thị trường Phú Mỹ và thực tế thì đang rất nhiều khách hàng ờ, lùng sục các dự án các ờ, đất nền tại Phú Mỹ